Mến chào quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh nhà đất quận 12 Hôm nay em Phúc xin giới thiệu tới quý khách hàng một lô đất có diện tích rất là đẹp Nằm ở đường Thạnh Xuân 43, phường Thạnh Xuân, quận 12 Lô đất của chúng ta có diện tích là ngang 6, dài 18 và nở hậu là 7m Tổng diện tích của lô đất là 119m đã được chủ lên thổ cư là 103m lô đất của chúng ta đã có sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng chúng ta có thể công chứng sang tên ngay trong ngày và được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 650 triệu giá này chủ nói ờ, còn thương lượng với ờ, khách hàng thiện chí và đây là tổng thể ờ, lô đất của chúng ta có chiều ngang 6 chiều sâu là 18 và nở hậu là 7 mét vị trí của lô đất chúng ta cách sân bay khoảng 9 km và cách trong bán kính 2 km chúng ta có chợ Thạnh Sơn, Quỹ ban phường Thạnh Sơn, trường cao đẳng điện lực, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, siêu thị à, Bách Hóa Xanh đầy đủ. Hiện tại thì à, Phúc thấy à, giá đất ở khu vực phường Thạnh Sơn dao động khoảng 37 đến 50 triệu một mét vuông. Nhưng lô đất của chúng ta có diện tích là 119 mét. Chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 650 triệu, tính ra khoảng hơn 32 triệu một mét giá là rẻ hơn những lô xung quanh rất là nhiều nha quý vị một ờ, lô đất có diện tích đẹp vị trí chắc địa và có giá rất là tốt hơn ờ, những lô xung quanh chúng ta có thể mua để ở hay đầu tư thì rất là ngon nếu ờ, quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại trên màn hình để được xem đất và gặp trực tiếp chủ Mà bây giờ Phúc sẽ quay à, xung quanh hàng xóm của lô đất chúng ta nhé. Kế bên là một ngôi nhà vườn rất là đẹp. Và những căn nhà lầu, một tấm, dân cư ở rất là thân thiện, khu dân cư rất là an ninh. Đường à, xe ô tô vào à, thoải mái nha quý vị. Và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường bắt đầu từ Hà Quý Giáp vào trong lô đất cho quý anh chị xem. Hiện tại Phúc đang đứng ở đường Hà Quý Giáp chính xác là ngay đầu đường TX43 phường Thịnh Xuân quận 12 từ ờ, vị trí này chúng ta chạy vào đường TX43 khoảng ờ, hơn 200m là tới ờ, vị trí đầu đất của chúng ta hiện tại thì đường TX43 rất là phát triển xây nhà đồ rất là cao tầng rất là nhiều để con mất thời gian quý anh chị phút tua lẹ qua nha đường 43 là đường hai xe ô tô né nhau hơn khoảng hơn 200 mét chúng ta rẽ trái vào một cái con đường đường này thì xe ô tô vào cũng thoải mái nha quý anh chị có chiều ngang khoảng 4 ờ, mét và đứng đây vị trí này chúng ta cũng đã thấy cái cổng màu xám xám kia là vị trí lô đất của chúng ta video review lô đất nằm ở phường Thịnh Xuân của em đến đây ờ, xin kết thúc nếu quý anh chị ờ, đầu tư bất động sản hay cần mua nhà và đất ở quận 12 quý anh chị nhớ nhấn đăng ký kênh để à, nhận được những à, sản phẩm bất động sản mới nhất ở quận 12. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết à, video. Xin chúc quý anh chị nhiều sức khỏe, thành công và mang thật nhiều tiền về cho gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.